Xin chào Hà Giang, lần thứ tư chúng mình gặp nhau, không biết là bạn có nhớ mình hay không? Hà Giang là mảnh đất địa đầu Tổ quốc mà Yến rất là yêu mến. Lúc nào thì mình cũng choáng ngợp bởi thiên nhiên hùng vĩ ở nơi đây. Và trong hành trình xuyên Việt khám phá ra bát tỉnh thành Việt Nam lần này, thì Yến sẽ dành hơn một tuần ở Hà Giang. Ngoài việc là đi thăm những cái địa điểm mà mình chưa từng đặt chân đến như là dinh thự họ Vương này, bản Lao Sa này. Hiện tại thì Yến đang có mặt ở bản Lao Sa. Wow, hoa cải cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Nho dòng <laughs> Không phải à Xin chào là gì? Nho dòng Đúng không? <laughs> thì mục đích chính chuyến này của Yến là muốn đến thăm những người quen cũ mà mình đã gặp trong chuyến đi Hà Giang năm 2020. Các bạn còn nhớ dính không? Dính. à? Cô gái Hờ Mông vô cùng xinh đẹp đã dẫn mình đi hái quả óc chó. Và đây là bà giống lòng ở gần nhà dính. Mặc dù không biết nói tiếng Kinh nhưng bà lại rất là quý mến mình. Đây là cụ Hương ở trong làng cổ Thiên Hương. Sau 3 năm thì mọi người thay đổi như thế nào? Liệu có nhận ra Yến hay không? Các bạn hãy cùng mình đi tìm kiếm câu trả lời nha. Bà cụ này thì sao ạ? À, cái này hả? Dạ vâng. Đây là bà của ông Lư. Dạ vâng. Dạ đây. Trên này ạ? À. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Để cháu quay xe. Dạ. Mình vừa hỏi được đường thì ờ, đây là nhà của Dính các bạn ạ Và là nhà của bà giống lồng luôn Thì bây giờ thì Yến sẽ mang à, một số tấm ảnh mình chụp từ năm 2020 Để vào à, hỏi lại xem mọi người có nhớ mình không nhá Có nghe thấy tiếng của mấy đứa nhỏ đang ở đây Qua bức tường này <gasps> Đi thôi Có ai ở nhà không ạ? À? Anh ơi Con thấy bà Con chào bà Con vào được không ạ? À? Dạ Có về gì đấy? Ừ, trời À? Dạ Có việc gì đây À... Đây phải bà không ạ? À đúng rồi Đúng đúng ạ Đúng rồi đúng rồi <laughs> À em chụp từ lúc nào đấy? Từ tháng 9 năm 2020 ạ À thế à? Thế dạ vâng đây, Vâng à. ạ à. Con chào bà Thế bà vào đây được không? Dạ vâng À Ui Bà đang làm gì đây? Bà đang làm gì? Dạ em ở Bắc Giang ạ Bắc Giang à, em ơi Bà ơi Bà nhìn này dạ. Trời ơi Phải bà không? À, chụp từ lúc nào rồi? À, tháng 9 năm 2020 Cho tao ở chồng luôn Yeah Dạ, <laughs> dạ. À con kỷ niệm bà nhá rồi chúc bà xin cảm ơn ai cũng khen là đẹp à. đẹp lão lắm <laughs> dạ bà bảo là mình à, em ở đâu về à em ở bắc giang mình nhất của là pê gia em của là hôm nay cắt tê à bà nhà em đấy dạ vâng con kỷ niệm bà tấm ảnh này đi vào nhá vào trong nhà ngồi đi wow, tỏ tỏ tê chỉ cháu <laughs> đẹp quá dạ đây bà bà dơ lên nào để cho khán giả so sánh nào dạ. đây xem nào đây dạ. bà nhìn con dạ. đó <laughs> đây con kỷ niệm bà nhá rồi dạ xinh quá đẹp quá <laughs> Bà tên là bà giống lòng đúng ừ, không? Ừ, bà giống lòng mà. Con vẫn nhớ tên nhá. À, à, à. <laughs> bà giống lòng mà. Dạ vâng. <laughs> Đấy, trai là thằng này đây. Đúng rồi, còn bé gái thì sao? Đấy, còn đây đấy. là dính dính à, dính dưới này đúng không? Vâng, tí nữa em xuống dưới dính nữa. À, rồi rồi. <laughs> Còn bé trai. Như bé bé gái đâu? Bé gái đâu? đi học rồi em ơi. Đi học ạ, hôm nay chủ nhật mà. Dạ thế à con tên gì nhỉ ra đây cô cô bảo ra đây cô bảo ra đây ra đây con tên gì nhỉ đậu à ra đây đậu ra đây đậu ra đây đậu ra đây cô cho xem cho xem đậu xem này ra đây ngồi đây ngồi đây ngồi đây ngồi đây ngồi đây ai đây phải đậu không đậu cầm lấy tặng đậu đậu thích không thích à đậu đấy đậu uh, hai năm trước đấy Đậu chơi ô tô đấy Thích chưa à? ờ, Cho cho cho bà xem Đậu vẫn chưa lớn hơn là bao nhiêu nhá Vẫn giống ngày xưa, vẫn giống hè thôi Chưa khác gì cả Bây giờ đậu mấy tuổi? 6 tuổi rồi à? Ui, 6 tuổi này là hơi còi nha đậu nhá cái cổng nhà mình làm em không nhận ra nhá em đi em đi qua rồi em đi qua rồi xong rồi em phải hỏi hỏi một chú ở dưới đây xem là nhà ảnh em giơ ảnh ra hỏi xem nhà cụ ở đâu À. thế là chú đấy mới chỉ là đi lại đi ngược lại à. nhà cổng này này à. thế thì mới... chưa vào là cái cổng này mình chưa chưa có cổng này là cái ngõ vẫn đi thẳng xuống đây luôn chưa có cổng hai năm từ tháng 9 năm 2020 rồi à? rồi rồi <laughs> các bà là bà là có bà là hơi hơi hay hay ngồi lên đấy ừ, dạ. ừ. lầu đấy anh ơi ra phiên dịch giúp em với bà nói chuyện em không hiểu à à bà bảo là con biết con gái bà không thì chắc là không biết rồi <laughs> lấy chắc là bỏ không biết dạ. đâu nào à anh thưa anh là con út của bà anh tên là lừ dạ vâng sùng mỹ lừ vâng. còn à, hôm nay anh rất vui và nói chung anh rất ngạc nhiên rất vui và vì dạ. tự nhiên em lại à, có người tình cảm như thế ba dạ. năm tận ba năm trước hôm nay quay lại thì thấy mẹ anh vẫn còn đây vâng. thì đấy là cái anh rất là cảm ơn em em cũng rất vui là vẫn còn anh rất cảm ơn em dạ. đấy ba năm rồi các bạn có vẻ không nghĩ là đấy lại và lại có một người chụp được các cái hình đẹp như thế chúc sức khỏe bà dạ. <laughs> nên, nên nên nên chị chưa sẽ thi nào bỏ Cả, cả mà Cả ly Cả ly <laughs> Ờ, tối nay ở chơi ở chơi gia đình anh Có hẹn ở bên Đồng Văn À thế à Vâng Tí nữa vợ anh về Và vợ dính cũng về ừ. Đấy, nhà dính để dính này ừ. Đấy, chứ là không chỉ tối nay ở đi chơi Xong mà tối nay lại ngủ với nhà gia đình anh một tối <laughs> à, Xem cảm giác ở trên là đồng vào như, như thế nào thôi à, Hôm nay em lại có hẹn ở bên à thế à nhưng tụi em thế là em cũng có nhiều nhiều bạn ở trên này mà nhỉ bình thường em ấy ui thôi anh ơi anh ơi không tí, muốn tí được thôi. không muốn được nữa thật đấy không một tí được thôi nữa. một tí anh sẽ nói cái này cho em à một tí thôi. tức là đồng bào của anh thì mình được uống hai bốn sáu tám mình không à, được uống vâng. một ba bảy chín mình uống trắng không uống lẻ vâng, vâng. À, với một quan niệm mà may mắn đấy dạ vâng tại hôm nay học thêm một bài học mới rồi đấy có mà kể cả mình đi vào nhà người khác thì bao giờ họ rót một chén thôi mình cứ đòi thêm một chén nữa để à, cho có, có đôi à, tức là phải có đi có lại <laughs> không tức là ví dụ người ta chỉ anh chỉ với em một chén thôi và anh thế thì em lại anh một chén vâng. như thế để đi xếp mình xin phép mình được uống hai chén để cho nó có đôi bà bảo em có chồng chưa chưa chưa quá chưa ế rồi à. rồi tôi đây làm dâu về mông nhá à. <laughs> ế rồi con chồng á chưa còn trẻ quá quá trâu thật chứ tôi mở cho lò lò là sạch lâu đây thả hả nó bảo là dạ. cảm ơn em rất nhiều dạ. đấy em à, <laughs> đi rồi à, khi nào à, có thời gian là về chơi bà dạ. vâng bà phải thật là khỏe thì có nhớ sẽ chủ thế tiền rồi ừ. <laughs> con vẫn mãi nhớ tên bà à. bà gió lầm về bà đúng lầm <laughs> mặc dù là không không biết là ý nghĩa là gì có. nhưng mà bố anh tên là lùng thì uh, dân tộc của anh ấy có cái uh, <laughs> à, đổi tên đổi đêm dạ vâng. có cái vâng. lấy đổi đêm thì ngày xưa bố là sùng mỹ lùng thì sau này lấy vợ sinh con để cái rồi đổi thành sùng dũng lùng à. đấy <laughs> còn à, <laughs> bà thì bây giờ người ta gọi bà thì gọi thì gọi theo, gọi theo tên của bố thôi à, vâng. tên của bà thì gần như là người ta không gọi người ta chỉ gọi bà lùng ông lùng bà lùng thôi à. <laughs> đấy còn tên bà này vàng thị cớ dạ. con lên thăm dính nhá dạ, vâng. đấy em lên dính thì anh dạ, dẫn đường lên thôi để cho bất ngờ biết để bất ngờ để gặp dính được nhá được đậu ơi chào đậu bye bye đậu nhá Ờ bye bye <laughs> Bảo ra chụp ảnh cùng thì không chụp Hồi bé có xấu hổ đâu Hả? Dạ xấu hổ rồi Thế bạn gái tên gì nhở? Con tên gì? Mai Ôi tên hay quá Chào Mai nhá Bye bye Cô đi đây uhm, Chăm học nhá uhm, Chăm học Lần sau cô mang mua chuyện mua sách lên cho đọc à, vâng. Nhá Nhá Học chữ nhá Rồi Bye bye ok Sao chị Yến? Cái gì đấy? Ai nhở? dính ngày xưa đi hái ốc chó ấy Dính? Vâng ạ Ngày xưa anh Hải ấy, mình đi hái ốc chó Đây đúng không? Đúng rồi tặng em Vâng em xin ạ <laughs> Chị vừa hỏi mãi mới được biết là em đang bán ở đây À chị hỏi ờ. chị lên tận đây Hả? Chị hỏi Chị vào nhà em à, Nhưng mà bảo không? là em bán hàng trên đây À Em lên đi ngồi Ok Bé con đâu? Bé con ở nhà chị ạ Nãy đưa lên xong là em lại đưa về rồi ừ. Bảo lên gặp bé mà Ok để lên đây ngồi nhá Hồi cả hai chị em mình còn sinh. Vâng ạ cái đợt này là em đang bầu con bé được uh, à, 3 tháng thế mà chị không biết đâu nhá vâng bây giờ là con bé được 2 tuổi rồi ờ. vâng ạ đây dính giới thiệu ờ, món ăn nhà dính đi đây, là thịt cơm lam cái này là từ ờ, nếp nương ạ nếp nương vâng ạ. rồi đây là trứng nướng trứng gà nướng đây là trứng lợn của bác cải mèo ok đây là xúc xích ạ ok vâng, chị à, ăn gì để em nướng ạ đây là cổng trời đúng không đây là bãi đá mặt trăng bãi đá mặt trăng ở dạ vâng. ờ, Sa Phin Đấy các bạn à, đến Safin thì ghé qua thăm dính giúp Yến nhá <laughs> Cho chị à, ăn à, xúc xích Ok, xúc xích Tối nay thì chị nghỉ ở đâu ạ? Chị về Đồng Văn ừ. à. Nãy đi vào nhà nhà nhà bà ngay cạnh nhà em ấy à, vâng Thì bà cũng bảo là ở lại Nhưng mà thôi, có hẹn ở Đồng Văn rồi nên phải về Đồng Văn sau 2 năm cảm giác uh, già dặn trưởng thành hơn bao nhiêu ấy? Vâng ạ. <laughs> Thì ờ, chưa lấy chồng chứ? Chưa. Vẫn chưa có người yêu đây này. Em còn sắp hai con rồi đấy. Ô, có em bé sữa chưa? Em đang có. Ui. Thích nha. Thế biết bé trai bé gái chưa? À, em vẫn chưa đi siêu âm. Ờ ờ. Mấy tháng rồi? À, được 3 tháng. Ừ, à, 3 tháng thì siêu âm được rồi mà đúng không? Vâng ạ. Ừ, bao giờ phải có thời gian đấy. Vâng. Nhưng mà nếu mà mình muốn siêu âm thì mình phải đến thành phố à? Mình phải đi ra huyện ạ huyện ờ ờ ờ thì từ đây vào đồng văn cũng mười mấy hai mươi cây cũng ừ thế thì cũng đi được nhưng hôm nào có thời gian thì đi chứ dạo này đón khách các thứ cuối tuần thì đông khách nhỉ dạ vâng ạ ở đây ừ. cuối tuần thì cũng đông khách nên là cũng không rảnh đi đâu ấy ừ. thế là chuyến này chị đi là chủ yếu là chị gặp lại mọi người thôi dạ vâng. Thật là tiếc khi mà Yến đến homestay Triệu Nghị thì gia đình anh Nghị đã đi Hà Nội các bạn ạ Nhưng mà anh chị vẫn rất chu đáo là sắp xếp phòng ở cho mình Và bảo là em mở tủ ra có gì ăn thì em cứ ăn Mọi thứ thì em cứ sử dụng như ở nhà của mình Mọi thứ thì vẫn giống như hồi tháng 9 năm 2020 Vẫn cái cổng này, vẫn nhà sàn này Chà, không có gì khác biệt cả Đấy, <laughs> nhà của ba bạn này đáng yêu lắm các bạn ạ Chà chà chà chà chà Đây là đúng không còn kia là bà cả đấy cho bà kia kìa còn đây là đàn cho con không con không lên đâu một tí thôi thật không mà ngày xưa ngại đâu không giờ ngại khác ừ, khác gì bây giờ là giữa trưa các bạn ạ các bạn có thể thấy nắng trang trang và mình sẽ phải lên đường để đi quay tại vì à, nếu mà không đi quay bây giờ ấy thì sẽ không kịp nên là bây giờ phải đi làng tiên hương này đi ờ, ra mạ pí lèng đó thế nhá đi đã yeah, và xin chào các cây cổ thụ ở làng thiên hương yến đã quay trở lại rồi đây Thật sự mà nói thì hai năm đối với những cây cổ thụ này thì nó chỉ là như kiểu tích tắc thôi các bạn ạ Tại vì là những cây này đã có khoảng tuổi thọ là 400 đến 500 tuổi rồi cơ Hiện tại thì ở đây mọi người đã để thêm những chiếc bàn ghế như thế này để có thể ngồi Ngày trước thì không có đâu các bạn ạ vừa gửi xe ở đầu làng và sẽ đi bộ vào trong làng đi bộ thôi một ngôi làng yên bình như thế này thì không thích là có tiếng nổ xe máy bà ơi cho con hỏi nhà bà Hương ở đâu ạ à? đây ạ ở ờ, nhà bà Đương bà Đương ạ à? ừ. dạ trong này Dạ vâng, cháu cảm ơn Cháu cảm ơn ạ Đây rồi Vẫn những bờ đá cũ như ngày trưa Không biết là có ở nhà không Ôi khóa cửa rồi Liệu có phải bà đây không Con chào bà Dạ vâng, con quay bà được không? Được, đúng không? Bà bà bà có biết ai đây không ạ? À? Đây là sợ bà ấy Phải bà không? Phải chứ không bà <laughs> Bà không nhớ con rồi Từ năm 2020 ấy ừ. Con đến đến nhà bà đấy Con về nhà bà nhé Dạ vâng, con đấy ừ. dạ, Chị cái cửa của bà nhà bà ấy. Con kỷ niệm bà tấm ảnh đấy nhá Dạ Thế bây giờ bà có đi về không? Để con mang vào trong nhà cho bà Bà có về Được. không? Hay là tí Được, nữa? Bà, bà một tí bà đi Vâng nhá, con ừ. chào bà nhá ừ. Vâng, rồi để con cầm hộ bà nhá ừ. Tí về mang ở nhà treo nhá ừ. Rồi ạ à. <laughs> Dạ Để cho bà Đây, con kỷ niệm bà tấm ảnh này à. <laughs> rồi bà làm việc tiếp đi xong rồi xong là con với bà về con chào bà đây nhá à, vâng vâng vâng đây là homie House Ngày trước mình có vào có chị Kim Nhưng mà mình đoán là bây giờ chị Kim không còn đây nữa Mình có nên vào không nhỉ Cứ vào nha Con chào cô Không có ai Dạ đi vào tham quan được không ạ à? Dạ vâng Con chào anh Dạ, dạ. dạ đâu chó không sao đâu cưng nói chung <laughs> nói chung chó này là, là mình làm bonsai à, mà nó bị chủ mở nhà cửa cho đó dạ vâng không có làm gì đâu vâng được anh uh, chủ của homie house mời một cốc nước không biết nước gì các bạn ạ lá gì lạ thế em không không biết luôn đấy <laughs> em mà quen đúng không lá quen, gì ấy quen nhưng mà không đoán ra được mát người Lá gì nhở? Ô Mùi quen cực Thật Mùi này là dịp Tết là hay có cái gì Đấy, ờ. Đấy. Tết á Nó, nó mùi Ừ, người ta Trời ơi <laughs> Cuối cùng phát hiện ra mùi Nào, rồi anh Minh Chúc em, em thành công Rồi May mắn Rồi Thắng lại nha Rất cảm ơn anh Minh Lần sau lần sau quay lại liệu có gặp không ta? à, chắc không ok em đang làm được ước mơ của anh ồ em biết là em mang theo ước mơ của rất rất nhiều người gắng dạ vâng, quay à. dạ vâng cố gắng rồi cố lên rồi bye bye cô ạ à. bye bye chị nhá bye bye mọi người ạ à. đây rồi bà đi làm về rồi đấy bà ơi bà giữ chó cho con nhá đây rồi con gửi bà tấm ảnh nhá Đẹp ấy. Đẹp không? Đẹp Đẹp nhở? Ừ. <laughs> Hôm nay không có ai phiên dịch tiếng cả ừ. Không hiểu tiếng à. Ê, dạ. Con ở Đồng Văn ra Hả? Con ở Đồng Văn ra ở đâu vậy? có từ Đồng Văn lên à. Vâng hôm nay một tí đi nhà Đi dạ Đồng vâng. Văn đó. Đi gần mà 15 phút à. Vâng dạ ngậm kẹo nhá ăn đây con còn bốn cái con cho bà hết bốn cái kỷ niệm bà một cái kẹo ăn kẹo cho ngọt ờ. nhá cho ngọt ngào bà xin ạ dạ ờ. vâng cũng không có ờ, gì để cho ăn nữa có có thì thôi ừ. dạ vâng à, nhớ con nhá con tên là yến ờ yến con là yến à? vâng con à. tên là yến à. vâng ờ quê bắc giang ờ, người bây bắc giang á bắc giang à. vâng. con uh, đi xuyên việt ờ. đi khắp việt nam ờ. thế là đi lên đồng văn ờ. thì lên thiên hương thăm bà ờ, dạ. được rồi ừ. về bà có có à, một người không có cái gì cho không cần cho gì hết không cần cho gì cả bà một người con chỉ cần bà luôn sống khỏe à, nhá để lần à. sau con mà lên thì con ờ, lại gặp bà nhá ờ, lần ờ, sau con rửa cái tấm ảnh vừa nãy con chụp cho bà được chưa ừ. vâng nên là phải luôn sống mạnh khỏe ạ à, bà bao nhiêu tuổi bà 70 tuổi rồi 70 à ừ. thế là vẫn trẻ vẫn trẻ vẫn ừ. rất khỏe nhá khỏe rồi bà <laughs> lúc này bà cũng yếu nè đi nhanh đi không được dạ thì thôi cứ đi chậm, đi bình tĩnh thôi đi ừ. trời sáng ừ. không đi trời tối ừ. Ơi trời chào bác ờ. thế này thì cháu phải hỏi bác xem bác có nhớ cháu không bác đi không ra ngày xưa cháu vào nhà bác cháu quay rượu bác nhớ không cháu quay nấu rượu hồi 2020 vâng. vâng. hôm nay không nấu rượu nữa à chưa nấu à ờ. đang đi quét nuôi ờ, hoa quả thế à cháu ghé qua làng cháu thăm bà thăm bác một chút thôi xong rồi giờ cháu lại về đây ạ à. Trở lại Đồng Văn Yến cảm thấy như được trở về nhà Thật sự là mọi thứ ở đây rất là quen thuộc Đến nỗi mà mình đi trong đây như một người dân bản địa thật thụ các bạn ạ Khi mà các bạn đến Đồng Văn thì các bạn có thể ghé thăm làng Thiên Hương Ghé thăm Lũng Hòa B Hoặc à, đến đây ở phố cổ và ở homestay Triệu Nghị Mọi thứ ở đây đều như nhà của Yến Nên là các bạn có thể đến và đọc bát Yến Vi vui nha và ờ, rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của Yến Nếu mà thấy hay thì đừng quên để lại cho Yến một like video, một subscribe và comment ở phía dưới nha Nếu mà ở địa phương các bạn có điều gì hay ho hấp dẫn thì các bạn có thể comment ở phía dưới để cho Yến biết Biết đâu một ngày nào đấy Yến có thể đến tận nơi và quay clip về địa phương các bạn nha Ok, mình là Yến, một cô gái mê du lịch, thích tự do, đang đi xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau Bye bye